anh em có hỏi là thế bây giờ giữ chẵn giữ lẻ có được không quân vị bát đĩa xanh chín giữ chẵn giữ lẻ được anh em nhé nè quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín luôn sóc bình thường luôn anh em nhìn thấy sóc khỏe không này Đấy, sóc bình thường luôn mở ra là chẵn này anh em thấy không à, quân vị bát đĩa hoàn toàn là xanh chín luôn nam châm thử thoải mái luôn này à, nam châm này nam châm thử thoải mái không dính không hít gì luôn này con 500 này đấy anh em nhìn 500 thử thoải mái chưa quân vị này bóc ra không có gì đang là chẵn đang là lẻ quân đấy này có giữ được chẵn lẻ không giữ được anh em nhìn này cân tay ngay bát sóc này anh em chỉ cần cân tay ngay bát anh em sóc này đấy sóc như nào cũng được mở ra bên trong là chẵn này chính xác chưa đấy. quân vị bát đĩa xanh chín anh em chỉ cần sóc cái là anh em sẽ giữ được chẵn lẻ Đấy, tiếp tiếp tục này à đấy thoải mái cho em nhé sóc khỏe luôn mở ra bên trong là sẵn tiếp này chính xác chưa đấy thế thì làm như nào là có thể xong bằng sẵn sóc bằng lẻ ví dụ đang lẻ này à, anh em chỉ cần này đấy anh em xem này sẵn này mẹ lấy con này Đấy, à, lẻ này ba đen này chính xác chưa tiếp tục này này mở ra lẻ này ba đen này Đấy. quân vị ba đen hoàn toàn xanh chín muốn sóc được chẵn hay là sóc được lẻ thì bây giờ Tuấn sẽ đi về hướng dẫn cho anh em anh em nhớ kết bạn Zalo 056 41 7777 tấn sẽ tư vấn cho anh em về cái đồ chơi sóc đĩa này đây là cái đồ chơi sóc đĩa mà mình à, không cần đưa quân vị bát đĩa vào anh em chỉ cần sóc cái thôi chính xác 100 trăm nhé này thay quân khác này thay quân khác cho anh em xem này anh em thích là nào cũng được nhé bữa nay đây là cơ giờ lên là rô đi này. vị bấm này Đấy. một vị này hai vị này ba vị này bốn vị này đây, này kỷ niệm anh em này này, này. sóc thoải mái luôn sẵn thừa chính xác 100% tiếp tục nhé này à, chẵn thừa ok cho anh em anh em nhớ kết bạn zalo của tấn phạm cpp tấn sẽ tư vấn cho anh em thứ nhất đây là à, công cụ nó chỉ là một cái nhẫn thôi đây cái nhẫn đẹp anh em này nhẫn gắn đá này đá này chắc chắn luôn nhé không có rung lai gì cả không có không có lung lai nhé đá này cực kỳ chắc Đấy. nhẫn bạc nhẫn này bằng bạc anh em nhé gắn đá Đấy. sóc thử lại cho anh em này nguyên lý hoạt động của nó như nào hướng dẫn anh em luôn anh em chỉ dạ mẹ mở ô tô này Đấy. anh em nhìn này anh em chỉ cần cầm đĩa lên này chạm vào cái vành đĩa này đấy, chạm vào cái vành dưới này anh em nghiêng đĩa này đấy anh em sóc này thì quân vị nó sẽ dồn bên dưới này này đấy nguyên lý hoạt động của nó này anh em sóc bằng cổ tay này chạm nhẫn vào đây này chạm vào cái dưới này móc vào dưới này đấy, móc vào đây này ghi ra quân nó sẽ không nhảy mình sẽ đánh bay cầu đang là chẵn đánh chẵn đang là lẻ đánh lẻ cực kỳ hậu quả đối với tất cả anh em nào sóc cái đây được gọi là nhẫn sông nhạc mới nhất hiện nay à, chỉ có hàng độc quyền bên Tấn Phạm mới có Tấn Tuân Casino mới có anh em nhé à, ờ, nếu mà anh em nào mà có đưa được quân vị vào thì anh em có thể chơi bằng nhiều cách khác nhưng uh, clip này Tấn hôm muốn chia sẻ tới anh em là anh em chơi bằng công nghệ chơi bằng công nghệ không có tăng tích gì cả à, hoặc là anh em có thể học sóc bằng tay nghề ví dụ à, học sóc bằng tay nghề là như này ví dụ như là anh em bênh bát nhẹ lên cái anh em thấy ba trắng ba trắng này à, chính xác chưa ví dụ anh em sóc cái em sóc cái này à, em chỉ cần nhẹ như này anh em thấy ba đen đó đây là cái đòn à, sóc cái bằng tay nghề để hỗ trợ cho tất cả anh em nào đi sóc cái đam mê về sóc cái à. Đấy, à, em chỉ cần bấm nhẹ cái phát là thấy sấp đôi này ba ba trắng này đó anh em nhớ đăng ký kênh của tấn uh, ờ, nhé xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em